tại sao anh mình lựng lên toàn là anh kêu án ta không hả cứu chị hà không được thì anh cứu anh tấn à. bá quá báo cả nhà ơi có người à, lên tiếng bảo vệ anh Tuấn Xà Lan trong cái à, vụ việc à, anh Tuấn Xà Lan với lại chị Hà té xong bữa giờ đó thì có người lên tiếng bảo vệ anh Tuấn Xà Lan này không biết là cha ruột hay là anh em ruột lên tiếng là không cho các anh em youtube lên nói chuyện bình luận về cái vụ việc chị Hà Tý Xà Lan ởm rày chấn động dư luận bình luận phát giác tội phạm là nhiệm vụ của tất cả người dân ai cũng có quyền bình luận ai cũng có quyền suy nghĩ hết á chứ sao mà anh này anh anh ờ, lên mà anh nói nè bây giờ em sẽ đưa cho mọi người nghe một cái đoạn rồi mọi người hãy ờ, có cái ý kiến nào có cái quan điểm như thế nào thì hãy bình luận một cách ờ, có chừng mực ở phía dưới cho em nha giờ em sẽ cho mọi người được nghe nè mình không có bình luận gì what lý do tại sao anh bình luận lên toàn là anh kêu án đã không hả em không có cái đó anh giết người ta chứ không phải anh cứu người ta không phải là em kêu án em đã nói rồi người dân của ở trong nước mình ấy là không có quyền để phán tội ai nhưng mình có quyền được bình luận anh anh có nghe người ta nói cứu một mạng người xây bảy cái chùa không vậy thì anh phải nói với anh tuấn vậy là cái câu này anh phải nói với anh tuấn anh cứu chị hà không được thì anh cứu anh Tuấn. à cái anh này không biết là cha ruột bố ruột hay là anh em ruột gì của ờ, ông tuấn nữa mà lên mà dám mà phán một cái cách tùy tiện bây giờ cứu chị hà không được thì phải lên cứu anh tuấn chứ đừng có bình luận theo cái kiểu mà nghi ngờ ủa nghi ngờ phát giác tội phạm là việc của nghĩa vụ luôn của toàn bộ người dân sao mà mà bây giờ cứu chị Hà không được bây giờ cứu anh Tuấn làm như anh Tuấn anh có tội vậy mà cứu anh Tuấn anh Tuấn anh có tội thì pháp luật sẽ đứng ra thi hành những cái hành án như thế nào đó để cho những cái người sau này người ta không có đi theo cái vết xe đổ của ờ, người đi trước chứ bây giờ nếu mà anh Tuấn này mà bây giờ cứ binh là sao mà binh được cái kiểu đó binh rồi bây giờ sau này những cái người khác cứ ờ, nếu mà thấy ờ, vợ mình mà không đưa tiền cho mình và đi ăn chơi gái gú bồ bịch nợ nần xong rồi về kêu vợ đưa tiền vợ không đưa tiền xong rồi bắt đầu bắt trước anh Tuấn này dìm vợ xuống sông giống vậy luôn đúng không là một cái tiền lệ luôn theo cái quan điểm của mọi người thì như thế nào hãy cho em biết theo cái ý kiến bình luận của mọi người ở phía dưới một cách có chân mực nha và hãy à, chia sẻ cái đoạn video này để lan tỏa thật là rộng cho mọi người cùng nhau phát giác cùng nhau lên tiếng để công an vào cuộc càng sớm càng tốt càng rút ngắn cái thời gian mà điều tra để cho đem lại sự cân bằng làm sáng tỏ cái vụ án này thì rất là Ờ, mong mọi người cùng chia sẻ đây là một cái việc chung chứ không phải riêng một mình ờ, ai hết nguyên cả cộng đồng hoặc là ờ, anh này là đồng phạm chẳng hạn đúng không cả nhà cũng có thể nghi là, là, là đồng phạm tự vì có rất là nhiều cái nghi ngờ nghi vấn không chỉ một mình anh Tuấn này thực hiện được cái vụ án này mà còn có đồng phạm nữa đó là cái suy nghĩ của mọi người đó là cái nghi vấn của mọi người hết sức là bình thường luôn để cho răng đe những cái người sau này đúng không cả nhà phải nói lên chứ phải lan tỏ lên chứ con khát sữa mẹ mới cho bú chứ bây giờ con khát sữa mà con im re làm sao mà mẹ cho bú mình là người dân giống như là một đứa con vậy đó mình phát giác tội phạm mình hô hón lên để cho chính quyền người ta vào cuộc và mình cung cấp những cái bằng chứng những cái nào đó để cho người ta phá án một cách thuận tiện dễ dàng chứ bây giờ im ru lên bây giờ mọi việc đều bắt nguồn từ nhân dân quần chúng đưa lên các cái thông tin ví dụ như báo truyền hình rất nhiều phương tiện đưa lên để tố giác tội phạm đòi lại sự cân bằng cho cái người mà ờ, bị hại đúng không cả nhà à, chứ bây giờ em thấy có nhiều cái vụ việc người dân sợ liên lụy không dám tố giác tội phạm thì bây giờ mọi người cứ nghĩ coi ví dụ một ngày nào đó cái trường hợp đó đặt vào cái hoàn cảnh của nhà mình như con em cháu chít gì của gia đình mình bị như vậy mà không ai lên tiếng không ai nói gì hết lãnh cảm mọi người thấy có nhiều cái cái vụ à, giao thông không mọi người sợ trách nhiệm mọi người không có dám đụng vào không có dám lên tiếng không có dám uh, cứu người nói như vậy như nói giống như là cái anh này giống như là anh đang bao che bao chia cho tội phạm có nghĩa là đồng phạm không được mình không có quyền quyết định người này người kia phạm tội phạm pháp nhưng mình có quyền bình luận mình có quyền suy nghĩ đặt vấn đề đó là quyền của công dân hết sức là bình thường luôn chứ bây giờ cái cái xã hội mà không có ai mà dám đứng lên tố giác tội phạm hết lãnh cảm thấy người bị nạn gặp bỏ ngơ làm ngơ rồi bây giờ sau này con em của chúng mình con em của chúng ta sẽ như thế nào những cái thói hư tật xấu ngày nó càng nhiều bây giờ mình cứ sợ sệt rồi rớt rớt cuộc đến một lúc nào đó quý vị cứ nghĩ xem gia đình của mình chị em của mình con cái của mình rơi vào hoàn cảnh đó mọi người làm ngơ không ai dám đụng vô hết hoặc là ừ, bao chi hết thì mọi người có nghĩ đến cái tình huống của gia đình của người bị hại hay không rồi về cái mặt tòa án lương tâm của cái anh Tuấn này bởi vì có rất có nhiều tình tiết hai vợ chồng mới cãi lộn nhau phát là đi ra đánh xà lan ra một cái nơi hoang vắng hoang vu để làm gì có phải là trong cái lúc cãi lộn nhau đã quá tay lỡ tay hay là như thế nào mới tự nhiên đánh xà lan ra ngoài đó rồi đánh xà lan ra ngoài đó mọi người biết không cái dòng nước của cái sông Hoàng Cấm á, theo một số thợ lặn có kinh nghiệm nước chảy rất là xiết người ta đeo cả chục ký hai ba chục ký sắt cái chì ở trên người người ta xuống đó chứ còn bây giờ chị ờ, rớt xuống đó một cách bình thường ngừ không một tấc sắt luôn thì làm sao mà mười mấy ngày mà nằm ở chỗ đó một chỗ đó có mấy thước đó bèo lắm mười mấy ngày như nếu mà cái vận tốc của nước chảy như giống như vậy á bèo lắm cũng mười trên mười cây số cơ thể chị Hà cũng tìm thấy trên 10 cây số có rất là nhiều điều kỳ lạ luôn trong cái câu chuyện này chứ không phải là cộng đồng lên tiếng một cách mù quáng hoặc là như anh nó bao che như cái ông này ông bao che là kiểu đó là ông bao che là có phải là ông đồng phạm hay không trong một gia đình có phải là đồng phạm hay không đây là ba ruột hay là, là chú ruột hay là anh ruột cái đây là ông này ông nào đúng không cả nhà chứ rất là nhiều cái tình tứ khiến cho cộng đồng người ta lên án để cho cơ quan chức năng có thẩm quyền người ta vào cuộc con khát sữa người ta mới cho bú làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt tòa án lương tâm của cái anh Tuấn này ví dụ đặt tình huống vào cả nhà đi cả nhà làm một cái gì đó sai trái mà pháp luật người ta không có nhận ra được hoặc là pháp luật người ta không có điều tra mấy cái vụ đó tòa án lương tâm mọi người sau này người ta sau này là đối diện diện với con cái đối diện với những cái người thân bên bên phía bên vợ thậm chí có một số người phạm phạm tội rất là lâu năm nhưng mà cái tòa án lương tâm người ta rất là rây rứt đến một ngày nào đó người ta chịu không nổi người ta cũng phải ra mà ta đầu thú luôn chuyện này hết sức là bình thường huống chi là một cái vụ việc này là liên quan đến mạng người rất là chấn động luôn thì cái tòa án lương tâm này thử hỏi cái anh Tuấn này nếu mà ảnh là một người bình thường cái tòa án lương tâm của ảnh có thể duy trì được bao lâu nếu mà pháp luật không can thiệp và không thi hành những cái hình phạt đúng mức thì liệu anh có sống hạnh phúc với cái khoản tiền đó hay không anh có sống hạnh phúc với cái những cái khoản tiền có 10 tỷ đồng đối với một số người thì rất là lớn nhưng mà đối với cả một cái nhân cách con người cả một cái đời người thì như thế nào trong cái vụ việc này á cụ thể hơn là nếu mà 10 tỷ bạc mà vô mà ăn chơi bài bạc gái gú này đảm bảo không bao giờ lớn 100 một ngàn tỷ mà vô trong sòng bạc cũng hết luôn cả nhà 100 một ngàn tỷ mà vô trong sòng bạc dính vô gái gú bồ nhí bồ lớn vợ lớn vợ bé 100% vô trong sòng bạc 10 tỷ này nó thiệt á vô trong sòng bạc không là cái gì cả làm thì khó dành dụm gia đình gì thì khó nhưng mà khi mà vô sòng bạc rồi nó chẳng có là cái gì hết người ta hàng trăm hàng ngàn tỷ người ta còn đi bình thường cho nên bây giờ nói về cái tòa án lương tâm này nếu anh Tuấn mà anh có tội thì nên ừ ra đầu thú em giả dụ gì thôi nha nếu có tội ra đầu thú dù gì cũng tòa án lương tâm cũng nhẹ nhàng còn những ai là đồng phạm cũng nên ra đầu thú luôn cũng có cái tòa án lương tâm của mình giúp cho cái vụ việc này ngày càng sáng tỏ càng mau càng tốt để làm gương noi gương cho cái cái thế hệ sau